Xin chào tất cả anh em nhé Video này thì tôi giới thiệu tổng hợp cho anh em đồ chơi bài lá đánh được tất cả các <coughs> mặt trận đây là chiếc iPhone iPhone mã vạch đây iPhone tôi đi sạc pin còn bây giờ tôi hướng dẫn cho anh em xem đây là con S708 đời mới mới nhất hiện nay <coughs> S 7 không dán <coughs> tốc độ đánh của nó siêu nhanh nha mua được 50 trò chơi không giới hạn trò chơi nhé máy mới chưa mua game gì cả máy này không giới hạn trò chơi nhé. anh em thích đánh gì cũng được bây giờ tôi hướng dẫn anh em đánh bài cào trước nha. <coughs> bài cào miền Nam nhé bốn người chơi tôi đặt ở chế độ tai nghe để cho anh em xem nhé chế độ loa nhé đây máy đặt đây kết nối với tai nghe này thì đeo vào tai tai nghe này siêu nhỏ này anh em nào cần tư vấn về đồ chơi bài lá thì tôi đầy đủ tất cả các mặt trận về đánh bài đánh bài thì nó có rất nhiều loại Đấy, bây giờ tôi hướng dẫn máy cho anh em trước rồi tôi hướng dẫn dần dần sau đánh đây là đánh bài cào đánh bài cào miền Nam nhé máy bóng một máy bóng một tức là nhà số 1 lớn nhất <coughs> chia thì nhà số 1 sẽ là điểm cao nhất nhà số 1 bảy nước điểm to nhất có máy này đánh thì anh em thắng tuyệt đối rồi. <coughs> bây giờ ví dụ như thế này cắt bài đây thì người ta sẽ cắt bài người ta sẽ cắt bài để đây đấy năm máy bó ba luôn nhà số 3 lớn nhất khi để bài anh em nhớ để đúng điểm của nó thì để cho nó báo nhé để sọc sạch nó không báo đâu đây nhưng mà đang để bài đây cắt bài cho bên này Đấy, máy nó sẽ báo máy báo ba bỏ đi hai lá thì chia nhà mình sẽ nhất máy báo ba nhưng bỏ đi hai lá chia nhà mình sẽ nhất nhỉ nhà mình chín nước nhá 589 này 5 569 568 đây ngoài máy này ra tôi <clears throat> máy nào có chiếc tốc độ báo một nhà lớn và chế độ báo hai nhà lớn bây giờ tôi sẽ chuyển lên chế độ đánh hai nhà lớn cho anh em xem nhé lớn nhất và lớn nhì nhá đây chế độ này là chế độ đánh nhà lớn nhất và lớn lớn nhì nhá này. 3 4 3 4 là là ba là lớn nhất lớn nhất bốn lớn nhì đây nhà số 3 lớn nhất 8 nước nhà số 4 5 nước lớn nhất đấy lớn nhất lớn nhì đấy 34 <coughs> chế độ báo rất nhiều đánh vào tai nghe đánh hai người mỗi người tai nghe vẫn được nhá đánh bài cào đánh binh sập sám ờ, ngầu hầm đều được hết nhá máy vẫn báo 34 tức là nhà số 34 lớn nhất đấy hai nhà chín nước một nhà có con ờ, k và một nhà con quy lớn nhất và lớn nhì máy báo siêu chuẩn luôn anh em nhé anh em nào cần thì liên hệ vào số điện thoại 0868 02 hoặc là 0974 07 anh em có thể liên hệ thêm một số nữa là 0974 4349 ở bên xe bến xe miền Đông, Hàn Sài Gòn và ngoài Hà Nội nhé